trụ sở cảnh sát quốc tế ở Hồng Kông. Thưa lãnh đạo, nhà của tôi ở trong cái thôn này. Tôi là người sinh trưởng tại đây. Đề nghĩ thôn này không lớn. Ở đây có núi, có nước, có rừng rậm. Những người hàng xóm láng giềng vô cùng thân thiện Ông bà già và những thanh niên rất hòa hợp Đây là bài hát anh viết cho tôi Tôi luôn ghi nhớ trong tim mình Tại sao anh anh còn có Bài hát mới Viết tặng cho tôi, đúng không? Tìm một nơi kín đáo rồi mới mở xem con không chính nhưng dù lần này rất quan trọng Nếu thành công anh có thể cứu cả thế giới này Rõ Giáo sư Peterson ở một trường đại học ở Thụy Sĩ Đã phát minh ra một loại hạt giống Kinh thiên động địa Tên là hạt giống của Thượng Đế Chỉ cần để nó xuống cát Tới chút nước Chỉ trong một phút hạt giống sẽ đâm chồi nảy mầm Thật không Bây giờ bọn họ đem mặt giống Thượng Đế Đến cho Tổng sự trưởng Lạc Gia Hậu Của công ty Mạng Hậu Thiên Chuyên đầu tư cho các dự án nghiên cứu Chính là gia tộc họ Lạc Nhiều đời làm vua trọng Bố của Lạc Gia Hậu đã rửa tay các kiếm Nghe nói trong duy hướng Gửi cho năm đứa con là không được làm hiệp đạo nữa Cho nên đứa con thứ hai Lạc Gia Hậu Mới thành lập công ty nghiên cứu Mạng Hậu Thiên này Bây giờ anh ta là đại gia Tôi muốn anh trà trộn vào Hạo Thiên Máy tính này sẽ phát nổ trong 10 giây nữa Còn 5 giây nữa 4 3 2 Mẹ ơi Con về rồi Wow Rất muốn Cậu đi giao của cậu sao càng ngày càng tệ vậy Uổng công tôi bao năm nay cho cậu đi học Chính cậu muốn tôi tập kích cậu mọi lúc mọi nơi Để cho cậu có cơ hội rèn luyện thân thủ Phải nhưng mà cậu chẳng có tiến bộ gì cả Vậy sao tôi tiến bộ được Cậu không thấy lạnh hả À phải, cậu không nói là tôi cũng không để ý nữa Tại sao chứ, người anh em Cậu mặc quần nóc giống như hệt tôi Sao có thể chứ Kích thước của tôi lớn hơn của cậu mà Anh ba Em không sao chứ Đau quá Vậy đi anh xoa cho Anh ba à, em lớn rồi ai không thể nào xoa bớt cho em được Cũng đúng Tôi cũng lớn rồi tôi không thể nào xoa bớt cho tôi được Cậu nằm mơ đi nhé nếu tôi làm gia hơn bị thương thì sao hả Anh ba à Em là hậu dân của gia tộc Hiệp Đạo Lạc Gia Cũng phải có thân thủ cao Để ra ngoài sông pha giang hồ Không làm mất mặt gia tộc Chỉ mới với chiêu trò giới dẫn của em Mà muốn sông pha giang hồ sao Là sẽ ra chuyện gì sao hả Có chuyện gì phải ăn nói với mẹ sao hả Mẹ qua đây nè cô cưng Sao mẹ ngủ trễ vậy Để con về uống canh Nếu không con sẽ không uống đâu Món canh này thật là bổ dưỡng Phải bổ khí đó Mà uống đi kẻ nguội Chứ mình thấy quá não của mẹ cậu càng lúc càng nặng Hôm qua bảy còn tưởng tôi là con chó của mình nữa Thịt nhão Còn mà uống đi kẻ nguội đó Không nóng lắm đâu Con có thể uống thế này nha Mẹ có gì muốn tốt cho con thôi con trai à, canh ngon không? Con chưa từng uống qua món canh nào bổ dưỡng như vậy Các con cứ nói chuyện đi Mẹ đi ngủ trước nha Dạ mẹ mau nghỉ ngơi đi Mẹ để con đỡ mẹ cho à? Tịch nhão à Nó ngoan lắm à, Cả ngày Chưa nghe nó sủa à. Nó rất là ngoan mà Lúc nãy mẹ tìm đồ Thì thấy cuốn bí kíp do chính tay bốn con viết Pháp thân, đại pháp Mẹ cũng từng học qua Vậy mẹ dạy cho con nhé Được ạ Cổ hoạt tử Mẹ à con thấy con tự học vẫn tốt hơn Con trai à con không thể nào tự học được Mẹ sẽ giúp con mà Giúp thế nào Thế này nè à. Con hãy nghiên cứu đi nha Chưa đầy 6 tiếng Con sẽ học được thôi Đến lúc đó thì con sẽ thoát thân được Con biết không con trai ờ, Con biết rồi mẹ hả Ngoan lắm Dạ Hưng Gọi đó giùm anh đi Mẹ bảo anh luyện công thì anh cứ luyện đi Em không dám làm trái lời mẹ đâu Raymond Raymond cứu tôi với Cậu tôi đi Dreamon Tôi còn tưởng là cậu thích chơi cái này chứ Tôi sẽ tự tiền lương của cậu Cậu bán rẻ anh em Tôi sẽ tự tiền lương của cậu đó Đừng tắt tiền Cậu biết tôi sợ bóng tối mà Cố tôi với Trung tâm nghiên cứu mạng hào thiên Chào anh Lạc chị giám đốc lạc xin chào anh là công ty anh nhiều trai xinh gái đẹp có gì ngay cả người dọn dẹp phòng vệ sinh cũng đẹp trai thế này Hôm nay có một giáo sư thụy sĩ đến giới thiệu về một loại hạt giống thần kỳ Giá trị rất đáng kinh ngạc Cho nên anh Giám đốc Lạc Ông Sử Đông và Peterson đã đến Giám đốc Lạc à Đã đâu không gặp Lâu rồi không gặp Đừng để dắt giả mọi người rồi Giáo sư Peterson Cuối cùng ta cũng gặp nhau Hạt dạ, giống thượng dạ. đế chỉ cần có nước dạ, Thì có thể đâm chồi nảy mầm Ra bất cứ loại giống cây nào nó thật sự làm được vậy Thì vấn đề hạn hán Ở nhiều khu sẽ được giải quyết Bởi vì hiệu quả của hạt giống quá thần kỳ Cho nên hôm nay tôi sẽ biểu diễn cho các vị xem Đây chỉ là cát thôi Có thể trồng được sao Đây chính là điểm thần kỳ nhất Hay quá, đúng là một kỳ tích Ăn được không? Tất nhiên là được Anh cứ thử đi Có phải vừa thơm vừa ngọt không? Giải thích là sao này sa mạc cũng có thể trồng loại táo này hả? Chỉ cần có nước thì trồng gì cũng được Nhưng là giống thượng đế này Tôi có thể giải quyết hạn hán Nhưng sẽ khiến nhiều quốc gia nông nghiệp phá sản Đứng lại Bên trong mọi người đang hợp Các người không thể vào được ờ. Ra tay đi Đứng yên Đây là súng siêu âm tiên tiến nhất Chúng ta không thắng nổi cô ta đâu Đưa ông ta đi Xong rồi, bà đến đi Bà là bác Long Công đẹp trai dọn dẹp vệ sinh đúng không nào Thật vô lễ Là cao Tôi là... Tôi biết anh là ai Bảo Gia Số hiệu 009 Là bậc thám làm hỏng chuyện nhiều nhất của cơ sát quốc tế Đồng gái để đuổi theo một tên cướp túi sách Đã tổng nát 103 chiếc xe Thêm chiếc du thuyền và máy bay nữa Thì ra cảnh sát quốc tế có nhúng tay vào chuyện này Chả trách báo không đăng tin Phải Bởi vì chúng tôi không muốn xảy ra hoảng loạn Nên hy vọng sẽ tìm lại được hạt giống thượng đế trong thời gian ngắn nhất Vậy thì đi tìm đi Đến nhà tôi làm gì Tôi đến đây muốn hợp tác với anh Tôi chỉ là một bách tính nhỏ nhỏ Làm sao có thể giúp được anh chứ Không không không Lạc Gia Hồng Anh là loại người gì Tôi hiểu rất rõ Nhà của anh hơn 30 đời làm giặc Là hiệp đạo Hơn nữa chúng tôi đã rửa tay các kiến rồi Đúng ừ. của Gia Hồng Bà là ai vậy Bà là ai Ông đã về rồi mẹ à Ngoan nào để tôi xem nào Vivian bà là ai Ông cứ lương bài trò Là nói mình mất trí nhớ này nọ Rồi nói là không còn nhớ tôi nữa à Nhớ mà Không cần nói Anh vậy là tốt rồi à, Tôi có nấu canh để đem ra cho mọi người uống Mẹ à Nếu có canh ngon thì nhất định phải đem cho bố rồi dạ. à, Phải rồi Con đợi mẹ nhé <laughs> Ai vậy? Mẹ tôi bảy có bệnh thái quá não Cho nên thường nhầm lẫn nhiều thứ Được, tôi chấp nhận Vậy thì bố có vài chuyện muốn nói với con Chúng ta không có gì phải nói cả Cảnh sát quốc tế không thiếu người Tại sao lại cần chúng tôi giúp chứ Là vậy Máy tính của chúng tôi bị hacker xâm nhập Tất cả tài liệu và thân phận của cảnh sát quốc tế và đặc công đã bị lộ Tôi cần anh giúp Tôi rất tôn trọng ý tưởng của anh Nhưng tôi không giúp anh Hạt giống thượng đế là dự án do các anh tài trợ Và hạt giống thượng đế bị đánh cắp ở chính công ty canh Anh không thể nào thoát khỏi trách nhiệm này đâu Tôi biết ai đã đánh cắp hạt giống thượng đế Tổ chức tội phạm Nhật Bản Tân Nguyệt Tổ, thủ lĩnh của họ là một phụ nữ tên là Suki nhưng có một việc mà anh không biết Giáo sư không phải là biểu cốc ông ta bắt tay với chúng bà chúng đến lấy hạt giống Bọn họ sẽ bán hạt giống thượng đế cho tổ chức tội phạm lớn nhất Kimek Nếu hạt giống thượng đế lọt vào tay Kimek Thì kết quả sẽ thế nào Anh đã nghĩ đi Đừng giao dự nữa chúng ta Thi đấu đi Anh thua thì hãy đi theo tôi Đây là điện thoại của tôi Tôi để nó vào trong túi đi Nếu trong vòng một phút anh lấy được thì coi như là thua Không Tôi để điện thoại đi Nếu trong vòng một phút anh lấy được Thì coi như tôi thua Nào 嗯。 là Đến đi Thịt nhão Đến đi Là Mày hương quá Vậy là tôi thắng rồi Không Không phải do anh làm mà do nó làm Cho anh thêm một cơ hội nữa Tôi muốn đánh anh từ lâu rồi Được Hôm nay nếu anh đánh trước mặt tôi Thì coi như tôi thua Nào Việc đánh bóng con thì cứ để mẹ Ông ấy luôn thua mẹ Không đánh trước mặt Chưa thua Tôi muốn đua xe nhanh Phía trước mặt là dòng chữ S Qua dòng S sẽ đến một khúc cua ngoặt Qua khúc cua ngoặt khoảng 200m sẽ có bảng tên đường Ai qua bảng tên đường trước thì người đó thắng Anh đã thua hai lượt rồi Hy vọng lượt này anh sẽ thắng Tôi cần một hậu sự Tới đây đi Nếu anh thắng được thì Thì tôi sẽ suy nghĩ chuyện đó Bác sĩ, tình hình của Hồng Tinh Bảo sao rồi? Không mấy lạc quan, trừ người vào thăm thôi Hai người ở đây đợi đi Anh là Tôi là đồng nghiệp của Bảo Gia Tên là Binh Binh thuộc tổ vũ khí Binh Binh à Họ Lý hả Tôi họ Phạm Alo Tôi đang có việc quan trọng Có gì lát nữa nói nhé Cô Phạm Băng Băng Bây giờ À không phải anh Phạm à? à Tình hình của anh ấy sao rồi Bảo gia đã Xin lỗi Đã làm hư xe của anh Chiếc xe chỉ là chuyện nhỏ thôi Chỉ cần anh không sao là được rồi Tôi là một đặc công không đủ chuẩn Tôi không giỏi như anh Tôi rất hối hận Có chuyện gì tôi có thể làm giúp anh không Tôi hy vọng Anh có thể cứu thế giới này Lấy lại Hạt giống thượng đế Đây là ước nguyện cuối cùng của tôi Bảo gia Tôi sẽ suy nghĩ không cần suy nghĩ đâu Nếu như anh không đồng ý Thì tôi Có chết Cũng không nhắm mắt Tôi đã nói tôi sẽ suy nghĩ mà Bảo Gia Tôi sẽ cố hết sức Bảo Gia Tôi sẽ làm như anh nói Bảo Gia Đừng đau buồn quá Bác đẹp trai sao rồi Đi rồi hả Tôi sẽ gọi điện thoại chuẩn bị tăng lễ Điện thoại của tôi ở trong đó Lúc đại anh diễn quá khoa trương đó Anh biết không vậy Giọng máy khó diễn lắm Khó làm sao Không sao Tôi lấy điện thoại thôi các người tiếp tục đi nhé Anh đừng qua đi Anh qua đây tôi sẽ ờ, giết chết anh đó vâng, ờ. Giết chết anh hả Tôi giết chết anh Có Đây là trung tâm huấn luyện của đội đặc công chúng tôi Công phu gì mà thần kỳ vậy Bọn họ đùa thôi Đây cũng là đùa sao Không phải Thất bại rồi Liên binh Liên binh Liên binh Bảo ra Có thứ gì mới không Có đi và dạ, phát minh ra một mẫu điện thoại mới Nếu là điện thoại Thì nên dùng điện thoại mẫu mới nhất của chúng tôi iPhone 8S Nurse, tôi sẽ tặng mọi người một cái Ai cần anh tặng chứ Đội của Binh đã mất 3 năm nghiên cứu ra Một mẫu điện thoại có 207 chức năng đặc biệt Bản phong Uphone 8S Plus của chúng tôi Có 707 chức năng đi Bạn là 7 chức năng đó có chức năng nào phun lửa không Thành công rồi Hay chưa nào dạ, dùng đồ sạc dẫm sẽ phát nổ đó đây là dưỡng khí rất nguy hiểm nếu gặp cái địch thì sẽ phóng ra kim điện là cái này sao Bảo gia Anh làm gì vậy hả Gọi điện Tôi quên nói cho anh biết Bản phần của chúng tôi Trong 207 chức năng đó Tôi quên cả chức năng gọi điện thoại Ôi, Thì ra là một cái điện thoại không thể gọi điện được sao Bảo gia à, bảo gì trong lúc nghiên cứu Đúng là bánh thật Sao lại quên được chứ Bảo gia đừng đánh tôi Tại sao hả Đừng ba Bảo gia à, chúng ta tìm được chiếc ưng rồi Hải quan bang cao đã xác nhận Thiết Ưng đã đến Thiết Ưng là cánh tay đắc lực của điều Gia Thường hoạt động ở Campuchia và Thái Lan Lần này hắn ta đến đây Chắc chắn là bàn chuyện làm ăn với Tân Nguyện Tổ Ở Macau Thông tin của các người sao lại chuẩn vậy Chúng tôi có một gián điệp trong tổ chức của chúng Nhưng không biết người đó là ai Vậy tôi đi Macau thôi Gọi chị Thiên Na tiếp ứng chúng ta Một triệu tiền quy Hai dáng liền làm cái Để tôi liền một phen đã Con nít không được chơi bài Để anh chơi cho Tiểu tử à có chừng thua trái túi đó Hình Lá mưa rồi <laughs> anh chết chắc rồi lá mười lá mười Giờ tôi nhắm mắt là bài cũng thắng canh nữa TV Đáng yêu không nè Không thể Thắng nè Thắng Nhà cái không điểm Nhà nhỏ một điểm Nhà nhỏ ăn Đừng đi chứ Tôi à. cho anh mượn tiền chơi Đừng nghịch nữa Em mau đi đi Anh sẽ giúp em quyên hết số tiền đó đi Raymond Gia Hào Gia Hưng có chuyện rồi Mau đi xem đi Được Chờ đó Ra tay vậy quá Muốn thử tôi hả Không thấy đường sao Chỉ bằng cặp mắt đó mà dám chơi tôi sao Đến đi Đau Chụp gì vậy à? Không cho chụp hả Dũng sĩ tuyệt địa Đau đi Đau Đau quá Đau quá dễ thôi dễ thôi ờ. Ờ. Anh anh dùng khói mê Học theo anh đó à! Ai vậy Bố anh đi Tôi là mẹ của anh thì có Dám thừa cơ hội lợi dụng tôi hả Gia Hồng Gia Hồng không sao cả Cập kiến phòng hờ. Ừ, ừ, ừ, đi rồi

Nếu như gọi cho cô ấy Không biết cô ấy sẽ nghe máy không à? Bảo gia Anh trai biến mất rồi Đừng lo Tôi có thể tìm được tôi còn sống đi Chỗ này cả tuần sẽ không có ai đến Chỗ này đang sửa chữa Còn bà cứu anh đâu <laughs> Định bắt tôi hả à, tần thư sinh kia Lạc Gia Hầu Anh chúng ta vào việc của chúng ta làm gì Hắn có nhiều đồng bọn lắm Bây giờ tôi sẽ lấy mạng của anh Tới đâu Chào chút Đây là loại đường độc ở khu vực Amazon Nam Mỹ Với mức độ sinh sản rất mạnh Nó rất thích ký sinh ở trên cơ thể của động vật Sau vài tiếng sẽ đẻ trứng Sau đó sẽ hóa thành sâu Hút cạn hết chất dinh dưỡng của vật ký sinh Sau đó cắn nát cơ thể người đó Sẽ bò ra Để tìm vật ký sinh khác Đây là định luật của tự nhiên Giống như tương rõ biết quá Phong Vũ dạ, Diễn dạ, Phi dạ. Ban miệng anh ta ra Loại trường đèn sợ lạnh Sẽ bò đến chỗ mát nhất trên chân đó Có gai Anh à, không thể nào nôn ra được đâu Cứ chờ chết đi Cơ thể sẽ lạnh đi Nó sẽ cắn nát cơ thể của anh Để bỏ ra Bọn đàn bà thật thâm động, Được rồi Tôi đi trước đi Tôi cho cô biết Điều gia đang đợi cô ở chỗ cũ Vậy chúng ta cũng đi thôi Tôi sợ máu lắm Thấy máu là xỉu ngay Marvel. Tôi phải làm cơ thể nóng lên Anh hãy bình tĩnh để nhiệt độ cơ thể hạ xuống Cô muốn Tại sao cô lại cứu tôi Rốt cuộc cô là ai Cô quay lại đi Phong Vũ Tại sao cô lại cứu tôi chứ Rốt cuộc cô là ai vậy Phong Vũ Quả như quả thật ở ờ, đi Không sao chứ Không sao anh ba Để tôi Cũng may là còn có cái này Để tôi Suýt nữa tôi bị con trùng này ăn rồi Cũng may có một cô gái tóc bạc Ở Tân Nguyện Tổ Tên là Phong Dụ đã cứu tôi Cô ấy cũng dùng bánh phô này Có khi nào là người của các anh không Cũng có thể Kiếp lăng Đây là tài liệu của đặc công gửi cho chúng ta Tôi không biết tiếng Ý Ai biết tiếng Ý chứ <coughs> Cảm ơn Nói tiếng Trung đi Bọn họ nói Tân Nguyệt Tổ có một căn cứ thử nghiệm bí mật ở Milan An ninh thuộc hàng bậc nhất châu Âu Nhiều tầng lớp bảo vệ Thứ của chúng ta nhất định có trong đó Bọn họ không biết chuyện hạt giống thượng đế chứ Không biết Thứ chúng ta biết là Liêu Gia đã rời khỏi Đông Âu Tôi nghĩ mấy ngày nữa ừ Tôi muốn nhắc nhở ông Sau khi cánh cửa này được mở ra Ông phải đến thở Chân bước nhẹ nhàng Nếu vượt mức 25 dB trong hành lang này Thì sẽ có vô vàng ánh điện chết người được phóng ra Kẻ xâm nhập chắc chắn sẽ trở thành bã thịt nát Không phải chứ Ánh điện được bắn ra theo tọa độ XY và đủ các thứ Ngay cả con mũi cũng không thoát được Yên tâm đi Hạt giống Thượng Đế ở chỗ này rất an toàn 25 <laughs> DP, Ánh điện chết người Tốt lắm Giáo sư, chúng ta bàn chuyện làm ăn đi Chẳng phải ta đã nói rồi sao Sau khi bán hạt giống đó Các người sẽ lấy 30% số tiền Chúng tôi hy vọng bán cả công thức Mà chỉ có mình ông biết Như vậy thì giá sẽ cao hơn Vậy thì không biết Hai tiếng này đỡ ngược lại chúng tôi lấy 70% Ông lấy 30% Vậy càng không được Nếu chúng tôi không bảo vệ ông nữa Ông là khỏi cân cứng này Thì người của Liêu Gia sẽ hành hạ ông đến chết mới thôi Các người làm ăn cái gì vậy Sau này ai dám hợp tác cùng các người nữa Ông cảm thấy ông có cơ hội nói cho người khác biết sao Các người muốn làm gì Để đài phát minh mới nhất Có thể sao chép thế giới của ông Trong vòng 72 tiếng Sao chép kiểu gì